Có một nick Facebook tên là Triệu Thanh hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con có một chuyện rất khó xử. Con yêu một người, nhưng bố mẹ lại không đồng ý, mà người con yêu lại rất thương con. Vậy con nên làm thế nào ạ? <laughs> Kính mong Thầy cho con một lời khuyên. À, con xin cảm ơn Thầy. Bạn này trước hết phải cho Thầy hỏi xem là bạn bao nhiêu tuổi rồi, nghe không? Đã trưởng thành chưa hay là vẫn vị thành niên <laughs> vẫn còn đang tuổi học trò nếu đang tuổi học trò thì thầy khuyên là lên dừng lại không nên yêu vội phải học đã nhé dành thời gian cho học nha thế thì nếu mà triệu thanh mà chưa thành niên à, thì phải dừng lại cái việc yêu đương này phải nghe lời bố mẹ để học tập nhé còn nếu mà bạn mà đã qua cái tuổi này rồi nghe không đã thành niên rồi thì cái việc yêu đương là cái quyền tự do bây giờ không như thời xưa không phải cái thời phong kiến cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa và cái quyền tự do luyến ái là quyền của mỗi người à, thế nhưng ở đây ấy, thì à, thầy cũng khuyên bạn nên xem xét để ý đến ý kiến của cha mẹ chắc là thầy nghĩ cha mẹ bạn cũng không đến nỗi cấm đoán bạn hay là giữ cái quan điểm, cái hủ tục phong kiến ngày xưa. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bạn nên xem xét vì chính cha mẹ là người thương yêu mình nhất, lo lắng cho mình nhất, nghe không? lo lắng cho hạnh phúc của mình nhất. Và cha mẹ là người đã có kinh nghiệm rồi, cha mẹ cũng trải qua tình yêu, trải qua cuộc sống, kể cả hôn nhân rồi. Nghe không? Cho nên cha mẹ nhìn người có thể sẽ tinh hơn bạn, và các bạn biết là đang trong tình yêu thì nó si dữ lắm, gọi là si mê. Nghe không? Đấy. Trong tình yêu mới gọi là yêu mà si mê. Si mê không nhìn ra sự thật. Có khi chỉ là một cái ánh mắt của anh nhìn thế là mình say như điếu đổ luôn. Nghe không? Hay là một cái cười nhoèn của anh như thế mình cũng mê anh luôn. Rất nhiều thứ để cho, cho chúng ta bị si mê. Đó, cho nên khi si mê thì mình không thấy đúng sự thật. Mà cha mẹ là người đứng bên ngoài nhiều khi nhìn rất rõ cha mẹ xem thấy anh này cái tướng anh này là cái tướng mà lấy vợ về là chỉ có đánh vợ te tua thôi <laughs> không được nghe không anh tướng thằng này cái mồm mép thế này thì vợ con không được nhờ đâu đó ví dụ thế cha mẹ có rất nhiều cái kinh nghiệm để để mà khảo sát cái cái người bạn trai của mình cho nên ấy, thầy nói là bạn triệu thanh cũng nên lắng nghe ý kiến của cha mẹ nhé và ý kiến cha mẹ thực sự là rất quan trọng Đó, cha mẹ là người có kinh nghiệm và người thật lòng vì vì mình vì thương yêu đến mình lo cho hạnh phúc của mình chứ còn tuổi trẻ bây giờ yêu thì nhiều lắm và đổ vỡ cũng nhiều cho đến khi mà yêu vội lấy nhanh lấy nhanh bỏ nhanh rất nhiều thưa đại chúng không có hạnh phúc cho nên là thầy thì thầy khuyên bạn triệu thanh nên lắng nghe và trân trọng ý kiến của cha mẹ xem xét thật kỹ càng nghe không? và mình cũng tỉnh táo nhé nhưng mà thường người ta nói là khi tỉnh táo thì lại hết yêu <laughs> tỉnh táo ra thì lại hết yêu nhưng mà si mê mà yêu thì lại dẫn đến đau khổ cho nên gì thì gì trong yêu đương vẫn phải có cái tỉnh táo nghe không chứ không thể không được nhé thì thầy à, cũng à, chúc cho bạn nghe là sẽ có những cái sự sáng suốt à, trong cái tình yêu này và cũng nên nghe nghe lời của cha mẹ Đấy là khuyên cha mẹ sẽ có giá trị rất là là hữu ích cho mình. Ừ. Yeah. Dạ.